Xin chào, ở trong video này là tôi hướng dẫn bạn là cách chúng ta thêm người quản trị tài khoản ManyChat của anh chị. Đầu tiên là các bạn hãy vào phần mềm là đường link là ManyChat.com này. Sau đó chị em mình bấm vào nút màu đỏ nhé, là đăng ký đã. Và sau đó gì? Nó sẽ chuyển tới cái tài khoản ManyChat của bạn. Rồi thì đây là tài khoản ManyChat của tôi này. Thì để thêm được người quản trị viên hoặc là gì cũng được chỉ sửa cái luồng này là chị sẽ bấm vào phần setting cho tôi em bấm setting này sau đó chị bấm phần team member này rồi sau đó chị mình bấm vào phần invite new member invite nghĩa là sao là thêm thành viên vào tôi bấm vào phần invite new member đầu tiên là quyền admin admin là cái quyền này là quyền cao nhất các bạn nhé là khi anh chị thêm người khác hoặc của chỉ viên cái uh, tài khoản này thì họ có quyền chỉnh sửa gì các bot là quyền tắt bật các uh, gì các nguồn chạy ở trong gọi là các flow ở trong bên chat đấy bạn nhé đó vân vân phần thứ hai phần editor là những người là gì là họ quyền thấp hơn về admin là họ có quyền chỉnh sửa cái luồng nhé và chỉnh sửa cái luồng này và họ không có bất kể làm gì khác mà nhé họ tạo luồng mới hoặc là họ tạo những chiến dịch mới ở trên đây tôi sẽ tiếng việt để bạn dễ hình dung này tuy nhiên là cái quyền này là họ không có quyền tắt bot này sao chép hoặc chia sẻ những nội dung như tạo mẫu vân vân số ba là live chat agent là anh chị thêm họ vào là họ chỉ có quyền chat với khách hàng thôi nhá và không có quyền khác nữa và cái quyền thấp nhất của viewer là họ chỉ chỉ xem cái luồng của anh chị như nào đó tôi bật chuyển tiếng việt này và xem các số liệu thông qua về bot vân vân đó ờ, ví dụ ở trong video này là tôi sẽ hướng dẫn anh chị em mình gì là thêm người khác là là quản trị viên đấy thì anh chị bấm vào phần là admin rồi nhá đó, chọn quản trị viên này sau đó anh chị em bấm vào phần generate ở link là anh chị copy một link nhé một đường link này sau đó là anh chị em copy đường link này đó thì đường link này là nó có giá trị trong 24 giờ anh chị copy đường link này nhé và chúng ta sẽ gửi cái đường link này qua Facebook Zalo cho gì à, cho người mà chúng ta muốn mời làm quản trị chẳng hạn này là ví dụ tôi sẽ mời một cái bạn à, trợ lý của tôi chẳng hạn này là quản trị viên cái tài khoản này thì tôi sẽ bấm vào phần Facebook của họ nhé đó rồi bước số 1 nhé bước số 1 này à, anh chị bảo người đó phải mở chỉ được chôm trước này đó sau đó thì bảo họ truy cập facebook cá nhân của họ trước sau đó họ sẽ bấm mở cái tab mới này họ pass đây bạn này pass đường link mà chúng ta gửi cho họ đây đó sau họ họ sẽ bấm vào phần là gì phần sign in with facebook này bạn nhé đó để họ cũng đăng nhập cái tài khoản này chat này sau đó mình bấm tiếp tục bạn này bấm tiếp tục này sau đó anh chị bấm phần này phần zone các bạn nhé đây phần zone này zone nhé đó sau đó bấm phần process to account là xong anh chị em mình nhé nó như vậy là gì là bạn này là đã gì đã có quyền quản trị cái tài khoản meta của tôi này bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra như sau này mình bấm phần là setting này đó sau đó mình bấm phần à, gì thành viên các bạn nhá mình bấm thành viên đây team member đây các bạn xem này phạm thanh bình này ngọc hà à, và như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn là gì là thêm quyền người khác vào quản trị viên cái tài khoản meta của mình anh chị thấy đoạn video này hay giá trị nhớ bấm đăng ký kênh tôi là phạm thanh bình chúc bạn thành công xin chào hẹn gặp đến ở trong video tiếp theo của tôi